bún bò hoặc là ăn phở bảy I'm sorry, but it's evident. phone 24-7. The reply when I ticked at 10 past 11 and I swear you only tell me what I wanna hear. The real force buried deep beneath the love of this. I'm in the mud, yeah. wow. inside the bảo thằng Talon không Đường này á Là Dốc gì nhỉ Rồi dốc 50% à. Là Xe quá mình Là cứ vào 50cc Nè Không thể chạy nhanh chạy bình thường không thể chạy bình thường nữa có thể là các dạ, cháu dạ. đi bộ thì nhân không nhỉ ok đi tiếp nha wow. chơi đồ chơi này nhá cần một người một người bạn gái người yêu nè <sighs> không ồ oh. bây giờ là du lịch từ du lịch từ du lịch nhá ừ. tại sao suy nghĩ về cô gái à? không Tới Đà Lạt rồi nha à, Vui quá yeah. Dạ, là mất tiếng là bao nhiêu à? 6 tiền rưỡi nha Là đường dốc thì không nghĩ chậm chậm em hơi hơi đáng sợ đấy nhưng mà tới rồi thì vui và ở Đà Lạt nhá là thoải mái nhá là mát nha đây là bây giờ là gà Đà Lạt nhá ừ, là nhưng mà <laughs> phải mua vé là vào gà Đà Lạt nhá sự thật là ở Đà Lạt có người có người khác sẵn ấy, là rất mắt nha, <laughs> rất ngạc nhiên nè là hôm qua là muốn là đặt phòng khách sạn nhưng mà ít có mặc dù có phòng ấy, nhưng giá rất mắc nha. khách sạn ở Đà Lạt là không phải là bình thường nữa nếu muốn chọn lại một phần khó tìm được nhé ờ, là đối với tôi là như vậy nhé không biết mọi người nghĩ như thế nào nhé à, đói buồn quá và mệt quá mà bây giờ vừa tới nên rất vui yeah. vừa biết <laughs> vào được gần nhà セットみたいなおおなうわかっけえなnếu lên sau này thì đi đi đi đi người ta đi, đến chạy mắt chạy mắt chạy mắt là Israel là Israel là quên quá mình nè Ahora es él. En la Azoboy. Azoboy. Y いいね木の製品が多いですね、うん tí nữa vay anh ấy tí nữa vay anh ấy làm lại hết số ờ, nếu không phải bằng ờ, xe máy thì sẽ ờ, mua được nha là lần này là khó mang về nha khó mang về được nha rồi rồi rồi rồi rồi rồi rồi là một vé là bao nhiêu tiền 100 nghìn đó 100 nghìn đến 90 à, nghìn và tiếp theo mình sẽ đi ăn tối nha ừ, đi ăn món ăn Đà Lạt nha là nghe nói là đặc sản à, lão gà lá é ừ, và nướng gà nhá thịt gà nướng nha đúng không ừ, nên sẽ đi ăn nha ok Mm, bye bye. Yeah, xin chào mọi người, mình ờ, ở quán trường Long Vinh à. là khu vực này rất rất nổi tiếng nha. Ui, oh, bất ngờ xuất hiện. để chụp hình chung này Đây, wow là hai con chó này là mẫu à マジで信じられんぐらい人多いめちゃんこ人が多いああリーロンボンロンボン không đi nha. 空姐啲攤度嘅。真係㗎！啊，嗰 ờ, ờ, city 啊！mọi người nhé đi chơi nhé để vui nha, không mặc của mọi người là cười cười nhiều lắm Buffet, buffet house, buffet house, một ly là bao nhiêu tiền ạ? 15 ngàn với sugar không ngon Sugar là không ngon hả? Là cái, cái này cái sữa, sữa là ok Sữa đặc ngon hơn ừ. Yo. Ừ. Ngon nè Là tô như nè Nhưng mình sử dụng on food thì nóng nè まあ、すぎるわあ美味しいcô anh nói là là nếu sử đường á thì không ngon nữa cái này là sử dụng nem ngon hiểu rồi là chắc chắn ngon chắc chắn tốt cho sức khỏe tốt cho tiêu hóa này, ngon không ngon nè người nhật người nhật hả cẩn dạ vâng. thận ở Việt Nam <laughs> là 6 năm à, sáu năm tiếng Việt ok rồi <laughs> à, yeah. Dạ. năm là phải có vợ Việt Nam rồi tại sao không biết à tại vì người nước ngoài mà ở Việt Nam lâu là ừ. sẽ có vợ Việt Nam dạ yeah. nhưng mà chưa có rồi chắc em khó quá khó <laughs> vào Việt Nam ok mà Ồ, thiệt hả? Ừ. Nhưng mà không gặp nhỉ? Không, ờ. không có gặp đúng người ờ. để mà à, nói chuyện dạ. hạt á dạ. Hồi xưa chị cũng làm nhà hàng nước ngoài người Pháp à, Người Pháp hả? Ồ, à, món, món Pháp hả? Người Pháp á Ở Sài Gòn ờ. làm Bonjour, bonjour. À, hồi 30, 20 mấy 30 triệu. Ồ. Oh. À, bây giờ là 50 món. Bây giờ là 50 món hả? À, cái này nè, là nắng. Dạ. Cái này có lửa. Có lửa. Cháy cho. Có than. Là nóng nóng. nóng. <laughs> cái này là gì ạ? Lá dứa. Lá dứa. Thơm à, lắm. À, lá dứa Thơm lắm. À. Lá dứa không phải lá dừa. Món ăn à, món ăn Đà Lạt nhá Món ăn Món Đà Lạt nhá Món ăn Đà Lạt Ừ, là cái gì ạ? Nghe nói là thịt gà đặc, sản, đặc sản là cái gì? Gà lá é Gà lá é Gà lá é ừ. Là nổi tiếng Nổi tiếng, lẩu gà lá é Nhưng mà lão à, là, là một mình thôi à? Mình là, không hết ừ. Mình là ăn bún bò, còn ừ. là ăn phở Ok wow. Còn mà ăn lẩu gà lá é là phải ba ba bốn người ạ à? cũng hết rồi ừ. hết ngay à ok chắc hôm nay là 40 không <laughs> bao nhiêu tuổi ồ 38 tuổi ok xem xem không dạ. ba mươi tám bốn mươi xem xem thế hả dạ, buồn quá buồn không, ờ, sao không sao Nhi nhiều người nói là có vẻ là 30 33 34 à Nhưng mà Mình chị, chị nói là ok, xem xem ta 8 Dạ dạ dạ. Cảm ơn. Cảm ơn nha. Bye bye à. Cuối cùng là tối <laughs> Có vẻ là 40 tuổi hả? À, không 30 Dạ Mắt chân nữa nè Dạ, dạ, dạ. Ngon nè. Là cái này không phải ờ, không phải bản thân nó giống như Sài Gòn nhé. Là cứng nè. Ngon. sức sinh hả? Tôm kho, tôm kho à? Tôm kho à? à đèn, đèn càng tối em, có Người ung túc đá nè Nào, di chuyển Chỉ đổ Chỉ đi số chỉ đi nè Nhưng mà Không cay à? Ngon quá Mình hiểu rồi nè Tại sao món ăn này là nổi tiếng và đặc sản của Đà Lạt này. Ờ, ngon này và rẻ này. Ừ. cái này là vừa ăn vừa đi vào được nha bên Nhật cũng có phong cách ăn này tabearuki sự thật là mình lắm đói bằng quá nè ăn rất nhanh nào và có hương vị tôm nữa và hải sản nhé nem rất ngon có ớt nhé nem hơi cay à, nhưng mà có ớt nem rất là ngon à, vốn dĩ là mình không thích cay à, nhưng mà cái này là ok tại vì là ớt sức ớt là ít thôi tiếp theo làm gì Yeah.